đêm nay ánh trăng kéo theo mây mờ vỡ tan có ai đâu ngờ dẫu có nhớ thương mong chờ bây giờ chỉ còn là giấc mơ nhành hồng phai theo tháng năm rồi cũng ngũa tàn nụ cười trong tranh cỡ sao tô thêm phấn son hoa chưa kịp nở sao lại tránh thân người đành phụ duyên cô đi mang hết tất cả những gì gọi là bình yên tôi cứ đi tiếp mắt môi kia gió sóng cô lấy âm tình chẳng một lời bước đi cô đi mang theo cánh hoa mưa hãy dòng lệ thời điểm thở than nghe tiếng góc phân mình cỡ hàng nghẹn ngào nước mắt đắng môi bông sáng xưa giờ đâu rồi nhìn về lại nơi cố phương sao xa quá vội ước câu thề xong lại ước mi đau xót mối tình thân trai này gian dở sao mà thương cô khổ tình duyên đành chắc chở sau nước mắt cô lao trên xe bốc xuyên mộng ai khóc tay tấm chồng phận mờ sóc thương nhìn lá này diêu bông sao bây giờ vội lao về son trên má hồng cô ơi có bao giờ tôi nói là điêu hoa cô là thân công nữ người ta đào hoa thiên nga vòng tròn nhân duyên ngăn cách cô vô tình nếu mà lỡ mà chạm nhau hãy xem như là vô hình vì tôi không phải là người cô kề bên tim càng không phải chỗ chứa những nỗi buồn cô đến cho tôi là cả một nguồn sống vội quay lưng đi nơi đô thành nôi cuốn bao điều chắc chở dọc hoa chưa kịp nữa sao lại tránh con người thành phú lụa màu kim Cô đi khi tranh còn chưa thêm sắc Tô mi hay là lệ động trên mắt Tôi mong ước mai này cô nhìn lại nơi cấu hương Có một người vẫn đứng vẫn trong chờ khắp bốn phương Cho dù mưa hay nắng dù đá hóa thành cối Tôi vẫn nở nụ cười không để nước mắt nắng vành môi Làm sao tôi gánh nổi thứ duyên tình nặng xa hoa Cô bước trên thảm đỏ ngồi vào sofa Muôn vài trắc chở, ác thương xót mối lương tình Trời cao thấu hiểu hay lại mình tự thương mình Sống gió tôi vẫn cố gắng vượt qua Hồng nhan lại làm cho cô trượt ngã Ngỡ ngàng đợi cái đáng kiếp phu dân Phải nghe người ta gọi cô cái danh là phu nhân thân mình cỡ hằng nghẹn ngào nước mắt đắng đời ngàn vì sao sẽ minh chứng sang vỗ bên thêm màu sắc ơi. đoạn đường khi phù lắm trong đời do chưa vui bờ, tương lai đang chờ thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào nàng hương hoa đỏ khắp nhân gian nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến có em bên đời thấy ôi sao bình yên mong thời gian sẽ mãi ngừng lại sẽ mãi cho em tình yêu mãi cho em bài ca mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh